rơi tâm trí dối bời nhớ về một người ở nơi xa xôi chúng ta chia tay cũng lâu lắm rồi cớ sao hôm nay nước mắt lại rơi hôm chia tay nhau mưa rơi rất nhiều nhói đau còn tìm nào ai thấu hiểu bao năm bên nhau hạnh phúc thế mà đang cay chỉ trong giây phút là sao người ta sân khoảng cảnh không có đĩa dừng giờ anh mệt mỏi với tình cảm em dành cho anh tựa như những chiếc lá cuối thu trên cành cây xanh anh đâu còn quyền lựa chọn đâu em em muốn xa anh như lá xa lìa cây Cùng chia tay nhau mưa rơi rất nhiều Nhói đau bằng tim nào ai thấu hiểu Bao năm bên nhau anh cũng thế nào Đang thay chỉ trong giây phút là sao Người ta thương nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhân Ngày ta đã cho tình yêu từ người thương hóa người dưng dần quãng cảnh không có đĩa dừng giờ anh mệt mỏi với tình cảm em dành cho anh tựa như những chiếc lá cuối thu trên cành cây xanh anh đâu còn quyền lựa cho người ta thương nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhân ngày ta đã đánh mất tất cả trong tình yêu từ người thương hoa người rừng sân khoảng cách không có điểm dừng giờ anh mệt mỏi với tình cảm em dành cho anh tựa như những chiếc lá cuối đâu còn quyền lựa chọn đâu em em muốn xa anh như lá xa lìa cành